và vừa mới trói lại xong hôm nay y chang còn tệ hơn nữa không cách nào để dạy mắng cũng thế đánh cũng thế chửi cũng thế không có cách nào nữa à. bây giờ hai đứa chúng mày có muốn ở trong nhà không hả à. muốn ở trong nhà nữa không hả con gì để nói nữa không hả hôm qua vừa mới trói lại xong bây giờ lại thế Ôi, chết rồi còn mặt đâu mặt tao chết mất không còn gì để nói nữa rồi ai cho chúng mày thôi rồi nhé tao tao không còn gì để nói với chúng mày nữa nhá chúng mày ăn hết đống lông này đi nhá ăn hết cho tao nhá nghịch được thì chắc nó dọn được đúng không nghịch được là dọn được đúng không ăn hết đống lông này đi nghe chưa hai con rồi đánh nghịch là giỏi thôi chúng mày cứ nằm im đấy nhá nằm im đấy ôm nhau đi